Ờ, xin uh, chào các bạn chào mừng uh, các bạn quay trở lại với kênh uh, ẩm thực và cuộc sống của mình <clears throat> hôm nay mình uh, rất là vui các bạn uh, sau bao nhiêu năm thì mình ấy, thì tới hôm nay thì kênh mình cũng đã được bật kiếm tiền rồi uh, tuy rằng là uh, cái lượng view nó rất là thấp nhưng mà nó cũng là cái cái đích cái mục tiêu của mình uh, đạt được Đấy, mình rất là vui uh, kênh mình uh, Ờ, bật được kiếm tiền nó 19 email là à, kênh mình à, là đối tác của do cái lượng view nó rất là thấp với lại thu nhập nó cũng thấp nhưng mà đấy cũng là cái niềm vui của mình để mình à, phấn đấu mình à, tiếp tục làm những video về ẩm thực về cuộc sống của mình kênh mình thì chia sẻ những cái món ăn hàng ngày các bạn nó không được màu mè lắm nó chỉ là đơn giản đơn sơ thôi nhưng mà đó là những cái cuộc sống của mình những cái món ăn hàng ngày mình nấu mình chia sẻ lên à, kênh để cho các bạn cùng xem mỗi nơi thì có một cái văn hóa phong tục thì à, mình chia sẻ những điều thực tế chân thực Đấy, à, hôm nay mình rất là vui kênh mình bật kiếm tiền mình sẽ làm món rau cải luộc nha các bạn nhé rồi các bạn ấy theo dõi hết video của mình Đấy, đây là ờ, vườn ờ, rau cải. Mình đã hái rau cải nhé các bạn. rồi mình bỏ một ờ, chút gừng vào các bạn Đấy. mình à, cho gia vị à, <clears throat> muối với mì chính vào các bạn nhé để rau nó quyện vào cái gia vị này nó đậm đà ấy các bạn mình cho chút mì chính chờ nước sôi xong mình à, thả rau vào mình luộc rồi bây giờ đậy nắp lại chờ nước sôi nha các bạn nhé trong trong khi em um, chờ nước để sôi để luộc các bạn thì mình uh, mở máy tính mình lên cho các bạn xem cái chính thức được bật cấn tiền nha các bạn nhé mình sẽ mở mail lên để uh, chia sẻ cùng các bạn đây các bạn mình uh, mở máy tính lên cho bạn uh, mình vào cái mail của mình nhé các bạn nhé cái sự thông báo của Google ấy. <coughs> bạn là chờ mình nhé rồi mình à, tìm cái thư mục đấy để đây ngày à, cái thư này đây 19 ờ, đấy các bạn mình mở lên nhé bây giờ nó đang à, là tiếng Anh mình sẽ dịch cái bức thư này các bạn Đấy, các bạn à, nhìn rõ không nhỉ Đấy, xin chúc mừng kênh uh, YouTube của bạn kênh nhầm thực và cuộc sống đã được chấp nhận vào chương trình đối tác của YouTube và bây giờ có thể kiếm tiền trên YouTube Đấy, mình à, <clears throat> nhận được bức thư này vào ngày 19 nhé các bạn nhé đây ngày 19 tháng 12 lúc 5 giờ 25 phút đây các bạn Đấy, thư gửi à, chúc mừng à, kênh mình đã bật kiếm tiền Đấy, sau khi mà <clears throat> mình nhận được mail các bạn thì mình mở kênh YouTube mình mình cài đặt thì xanh tiền hết Đấy, kênh này thì cũng lâu lâu rồi mình không vì cái thời gian mình làm nó cũng <coughs> ít view quá với lại nó mệt mỏi quá chờ đợi nó mệt mỏi quá nó không có hy vọng các bạn mà sau khoảng 4 năm tháng mình à, quay trở lại xem thì hôm nay <coughs> có cái sự chúc mừng đây thì mình lại xây dựng lại kênh à, này của mình rất mong các bạn à, ủng hộ kênh ẩm thực và cuộc sống của mình nha các bạn nhé Đấy, YouTube chúc mừng rồi bây giờ mình à, <clears throat> sẽ quay lại cái món rau cải nhé các bạn nhé Đấy, nước sôi các bạn nước sôi mình à, thả rau vào mình đùa thôi Đấy. <clears throat> nó bảo cần tái cải dừ các bạn các bạn cho nó sừ à, hơn một chút thì rau cải nó ngon các bạn mở nắp nha các bạn nhé mình lấy đũa mình Ờ, để nó sôi trong bắt đầu là mình ờ, lại là lại không được đầy nắp lên các bạn nhé sôi lên ờ, sôi lên rồi xong mình đảo lật ngược nó lại cho nó đều nhau các bạn rau cải cây nhà lá vườn thì mình trồng được mà các bạn rau sạch ăn rất là tốt cho sức khỏe Dạ, sôi khoảng 2 à, phút cho các bạn nhé sôi khoảng 2 phút là được cái rau cải này là được ờ, mở nát ra là xanh rau các bạn Đấy, bây giờ mình à, cho ra điện mình đã làm xong món à, rau cải luộc nhé các bạn đây rau rất là xanh luôn nước canh này Đấy. rất tuyệt vời Rồi, rau cải đây các bạn rất là ngon này hấp dẫn này Đây, xin mời các bạn à, dùng món rau cải mình nhé à, cải chấm với nước mắm các bạn nước mắm này rau cải xanh nhà trồng rau cải rất là ngon các bạn nó rau xanh ờ, nhiều dinh dưỡng ờ, vitamin ăn rau tốt ngọt lắm ngọt mát nó có cái gia vị lúc mình luộc các bạn có chút muối với lại mì chính là ờ, gừng mà nó đúng hợp với cái rau cải này ăn rất là hay ăn rau cải không Đã. Dạ. ăn rau cải không mình làm um, cũng một chút nước canh này canh rau rất là ngon mát quá nay mình rất là vui các bạn kênh mình bật được uh, kiếm tiền này thì mình làm món rau cải này để mừng kênh của mình bật kiếm tiền các bạn rất mong các bạn uh, ủng hộ kênh mình uh, để phát triển các bạn nhé bằng cách các bạn uh, đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video trên kênh của mình nhé và các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like chia sẻ cho mình mình chia sẻ những điều thực tế về <clears throat> ẩm thực những món ăn hàng ngày thôi nó không có gì cao sang màu mè mà những hình ảnh chân thực trong cuộc sống của mình mình uh, <clears throat> chia sẻ lên à, kênh của mình cho mọi người cùng xem rất mong các bạn ủng hộ mình Thôi có lẽ video mình làm tới đây nó cũng khá dài rồi Lát nữa mình sẽ ăn hết chỗ này Ờ, mình xin ờ, dừng video đó lại ở đây. xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhé.